bắt đáy cổ phiếu hay là chúng ta thoát ra đấy là câu chuyện mà rất nhiều anh chị em đang muốn là tại thời điểm này chúng ta thoát ra hay là chúng ta lại tiếp tục bắt đáy để kiếm lợi nhuận trong khi đó thị trường đang biến động rất mạnh hôm qua thì giảm sàn hôm nay lại tăng rất mạnh tại sao như vậy và đây là một trong những cái chiến lược để giúp anh chị em có thể bảo toàn vốn giúp anh chị em có thể biết được là thị trường nó đang ở đâu hello xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi trưa ngày hôm nay đây là cái bản tin chưa khi mà Dũng cập nhật về diễn biến thị trường chung diễn biến thị trường trong uh, đang diễn ra anh chị em nào đang có mặt thì hãy comment đúng không ạ chúng ta comment để chúng ta chào nhau trước khi mà chúng ta bắt đầu cái này nay hello xin chào tất cả anh chị em ạ chúng ta đang có mặt thì hãy comment vào ô chat để chúng ta chào nhau trước khi mà chúng ta ở ờ, đến cái chương trình buổi trưa ngày nay hello xin chào bạn Tấn Lợi Tấn Lợi Tấn Lợi bạn Tấn Lợi đầu tiên là người đã tham gia trong chương trình của ngày hôm nay <clears throat> trong buổi trưa hôm nay tôi biết rằng rất nhiều anh chị em đang rất là hưng phấn rất nhiều anh chị em hôm qua bán không được mà hôm nay tự nhiên lại tại tăng rất mạnh điều gì khiến chúng ta hôm qua thì rất là lo lắng sợ hãi hôm nay lại cảm giác là rất là hưng phấn và cuộc cuộc sống của chúng ta luôn luôn như vậy những đoạn trước thì chúng ta thấy được là thị trường đã có những lúc mà như đợt covid thì giảm giảm rất mạnh giảm rất mạnh và chúng ta quên rất là nhanh bản thân chúng ta đã quên những bài học mà đã xảy ra với chúng ta quên những bài học những bài học tiếp tục giảm lại hồi tiếp tục giảm hồi và những bài học này nó luôn luôn còn đọng lại trong rất nhiều ký ức của anh chị em trong những bài học này giảm hồi giảm hồi và tiếp tục lại giảm hồi và chúng ta chẳng biết rằng thị trường ngày mai nó như nào hôm qua Dũng biết rằng rất nhiều anh chị em có nói rằng là ngày hôm nay sáng nay là bắt đáy bắt đáy ạ bởi vì khi mà chúng ta bắt đáy thì chúng ta sẽ gì ạ kiếm được rất nhiều khoản lợi nhuận trong lúc này này vậy nếu chúng ta bắt đáy trong này thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta chúng ta biết là dịch bệnh đúng không dịch bệnh sóng thần chiến tranh tất cả những điều đó thực sự là rất là khủng khiếp với các nhà đầu tư chứng khoán thế thì khi mà dịch bệnh sóng thần mọi thứ nó đang diễn ra rất là phức tạp chúng ta không biết rằng là ngày mai nó diễn ra như nào không biết ngày kia nó diễn ra như nào tuy nhiên để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những cái điều gì đang diễn ra thì chúng ta cần phải xem là thị trường nó đang ở đâu thị trường nó đang ở trong xu hướng nào thị trường nó đang là tăng trưởng hay chạy nước rút hay là suy thoái hay là ở giai đoạn chu kỳ chúng ta gọi chu, chu kỳ giảm điểm với chúng ta thị trường đang ở chu kỳ giảm điểm thì khi đang chu kỳ mà đang lao dốc xuống thì những cái tín hiệu những cái quá trình hồi phục này thực sự nó là điều gì với chúng ta hôm qua các bạn biết rằng là trong quá trình chia sẻ vào buổi tối hôm qua uh, kết thúc chiều hôm qua các bạn có nhớ được câu chuyện mà Dũng chia sẻ vào buổi chiều ngày hôm qua không ạ nếu các bạn nhớ thì hãy comment cho chúng ta tương tác với nhau một chút đồng không ạ hello ạ xin chào bạn uh, Kim Huỳnh xin chào Tấn Đạt Vũ Hải xin chào bạn uh, Hoàng vâng, Phương xin chào Cường xin chào tất cả anh chị em Nguyên Chiến tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi trưa hôm nay Dũng biết là giờ này thì rất nhiều anh chị em đang ăn trưa Tuy nhiên thì cái việc mà ở ờ, chúng ta có những lúc nóng như này chúng ta cần phải trao đổi nhau nóng này chúng ta nói chuyện nhau nóng này chúng ta mới biết rằng thị trường nó như nào nóng này thì có thể rất nhiều người ta người người chúng ta sẽ không livestream không chia sẻ nhưng với Dũng thì lúc này là Dũng muốn đi cùng các anh chị em Dũng này là Dũng muốn để chúng ta trải nghiệm với thị trường lúc này là lúc thật nhất chứ không phải là lúc mà thị trường nó lên rồi ai chả bảo là là tuyệt vời khi mà trường xuống này thì chúng ta cần phải có những chiến lược như thế nào chúng ta cần phải có những bài học gì rút ra trong những bài buổi hôm nay à, thứ nhất là chúng ta sẽ nhớ là nếu ai đã học về QMONEM các bạn sẽ thấy rằng là để thị trường nó lên được ít nhất nó phải có phiên bùng nổ theo đà vậy nếu cái phiên mà nó giảm hôm qua bảy mươi mấy điểm đúng không giảm liên tục như vậy và hôm nay sàn Ờ, sàn như vậy hôm nay hồi phục thì những phiên này chúng ta gọi là phiên bùng nổ theo đà hay không thì đầu tiên chúng ta sẽ nói là đây không phải là phiên bùng nổ theo đà anh chị em nhá đây không phải phiên bùng nổ theo đà mà đây chính là cái phiên hồi phục thôi đây là chỉ phiên hồi phục thôi thị trường có hồi phục có tiếp tục đi lên nữa hay không hiện tại chúng ta chưa thể biết được nên chính vì vậy những cái giai đoạn này chúng ta cần phải hiểu rằng là mọi thứ nó đang bị gãy đường SMA 50 khi mà cái xu hướng ngắn hạn nó đang giảm xuống xu hướng trung hạn chúng ta chưa rõ nhưng ngắn hạn 50 20 đang bị giảm với khối lượng rất là là biến động rất lớn thì cái lúc này đáng nghĩa là chúng ta cần phải quá trình hồi phục là chúng ta cần phải gì ạ bán ra để bảo toàn vốn nhưng bây giờ chúng ta lại tiếp tục mua vào chúng ta bắt đáy bởi vì ngoài kia có quá nhiều người nói chúng ta là đây là cơ hội để mua vào có một cái cổ phiếu mà các bạn sẽ thấy rằng là uh, những cổ phiếu HPG Dũng nhận được rất nhiều bạn đã hỏi là HPG có lên được hay không bây giờ HPG nó rẻ quá rồi phải mua vào thế thì câu hỏi đặt ra là lúc mà thị trường nó cổ phiếu đang ở đây này bạn không mua lúc ở đây bạn không mua lúc ở đây bạn không mua nhưng đến vùng này bạn mua và bạn bị lỗ xu lỗ và bạn từ cái điểm này xuống đây bạn thấy nó rẻ quá đúng không chúng ta thấy có một khái niệm rẻ đắt rẻ nhưng chúng ta phải biết rằng là cái xu hướng này nó đang ở đâu việc mà cổ phiếu bán mạnh khối lượng lớn như này cái lượng cung treo nó lửng nó ở phía trên rất là nhiều này thì việc mà cổ phiếu để có thể vượt thoát lên những cái vùng 44 50 này nó cần rất nhiều thời gian và chúng ta cũng chưa biết rằng nó có thể đi xuống hay là tiếp tục đi xuống hay không chúng ta không thể biết được giá nó rẻ giá rẻ là một cái thì cái bẫy chết người của chúng ta có bạn nào đã học về hôm qua Dũng đã chia sẻ cái tư duy của một cái hệ thống đầu tư không ạ bạn biết rằng tư duy nó là yếu tố quan trọng nhất nó chiếm đến 6 đến 70 80 phần trăm cái hệ thống đầu tư của chúng ta tư duy là yếu tố quan trọng nhất quan trọng nhất kiến thức và công cụ nó chỉ yếu tố thứ yếu thôi ạ nên nếu chúng ta không biết có cái tư duy đúng chúng ta không có gì ạ chúng ta chỉ sử dụng một cái đường trung bình đậm mới cái điểm ACD mới cái ở, ờ, ở ờ, cổ phiếu này tăng trưởng cổ phiếu này là cổ phiếu uh, uh, giá nó rẻ lắm tất cả những cái đấy nó chỉ là những cái yếu tố phụ thôi ạ bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà thị trường nó giảm thì tất cả những yếu tố về cơ bản tất cả yếu tố về kỹ thuật nó đều là không có giá trị anh chị em nhỉ, khi mà nó đang lao dốc tất cả những yếu tố đó mọi cái nó không có giá trị nhiều lắm chúng ta sẽ dùng mới cái đường gì ạ mà hôm nay có một bạn hỏi Dũng là gì ạ thế thì cái à, RSI lúc này nó quá gì ạ quá bán rồi có được không ạ nó đang vào vùng quá bán rồi có thể mua được không những điều này nó cũng đều là vớ vẩn hết hay là chúng ta thấy là MACD có thể ngày mai ngày kia nó cắt và chúng ta thấy là giữa cái MACD và cái RSI nó đã có gì ạ có sự khác nhau rồi một bạn hỏi là à, cái chỉ báo này có bao nhiêu chỉ báo này thì sử dụng chỉ báo này nào thì với những cái mà biểu đồ như này Dũng nói các bạn là Dũng chả sử dụng các chỉ báo nào cả Dũng đưa ra để các bạn tham khảo thôi ạ Dũng đưa ra để các bạn nhìn thấy rõ thôi còn bạn nào sử dụng thì các bạn sử dụng hoặc là các bạn nhìn thấy Ichimoku nó đã xuyên qua tất cả các mây rồi mây mưa nó xuyên hết rồi Thế bây giờ một số anh chị em hỏi bây giờ sóng là sóng mới ạ à? có một số anh chị em bảo là gì? nếu cổ phiếu HPG nó là sóng mới ạ à? đúng không nếu anh chị em coi cái việc mà đây là sóng năm đúng không sóng 4 điều chỉnh thì đây là sóng năm thì đây giờ sóng sóng gì ạ à? sóng gì ạ à? sóng A đúng không thế thì còn rất nhiều cái cái khái niệm khác nữa chúng ta cần phải biết được và chúng ta cứ bị loạn hết cả lên không biết là đây là sóng bao nhiêu nữa và nếu đây là sóng 4 thì có thể tới đây là sóng 5 nếu đây là gì ạ à? sóng kết thúc thì có thể đây lại là sóng A nên tất cả những cái điều đó nếu chúng ta không có tư duy đúng thì đầu tư nó giống như canh bạc mà chúng ta chơi những canh bạc thì chúng ta thấy rằng là có thể lúc thắng lúc thua và nó làm bị tâm trí chúng ta bị rối loạn nó làm cho chúng ta cảm giác mệt mỏi khó khăn khi đưa ra những quyết định như thế này bởi vì trên diễn đàn có rất nhiều người đang hưng phấn có rất nhiều người cảm giác là rất tuyệt vời hôm qua bắt được đáy có rất nhiều người cảm giác là sung sướng hôm qua bắt được đáy nhưng thực tế là cũng có rất nhiều người hôm qua hoảng loạn sợ hãi và chúng ta biết rằng là có thể ngày mai kia thôi nó lại tiếp tục cấm cấm tất đọ tiếp tục lại có những cái biển cấm nọ biển cấm kia và chúng ta lại sợ hãi chúng ta lại bán ra và tất cả những điều đó nó làm cho cuộc sống chúng ta thực sự là birat thế thì tất cả những điều đó chúng không muốn là chúng ta bị động mọi cuộc chơi chúng ta phải mang tính chủ động mọi cuộc chơi chúng ta cần phải gì ạ? xác định trước mọi cuộc chơi chúng ta cần phải có kế hoạch trước mọi cuộc chơi chúng ta phải có chiến lược trước mọi cuộc chơi nó đều là năng lượng các bạn nhá nó là đều năng lượng nó đều là gì ạ nó là những cái chiến lược để chúng ta tham gia vào chứ không phải là những cái mà chúng ta vẫn đang sử dụng chúng ta vẫn đang làm ở đây Dũng biết rằng là có rất nhiều anh chị em hỏi là hôm nay có mua được cổ phiếu nào hay không ờ, với Dũng thì Dũng vẫn nói là có quan điểm cá nhân thôi anh chị em ạ cái quan điểm cá nhân nó không thể đúng không có sai quan trọng là nếu anh chị em thấy nó phù hợp anh chị em tham gia nếu không thấy phù hợp chúng ta đừng không tham gia bởi vì những cái việc này nó là mang tính chất cá nhân ở trong quá trình nghiên cứu về tất cả những cái uh, trường phái khác nhau về đầu tư chứng khoán thì ờ, Dũng ờ, có thể phân tích cho một số các cái tiêu chí mà Dũng đang áp dụng trong quá trình đầu tư của mình ok và ở đây chúng ta sẽ dành với nhau khoảng độ 10 đến 20 phút để chúng ta sẽ thấy được là thứ nhất là chúng ta sẽ nói về thị trường chung ok ạ chúng ta sẽ nói về thị trường chung à, thông thường thì những cái cái phiên bản mà các bạn nhìn thấy là một là một số cổ phiếu thị trường nó tốt thì nó sẽ có thể phân phối ở trên này nhiều lần nhưng với thị trường nó xấu những dịch bệnh chiến tranh hoặc là sóng thần tất cả những điều đó thì nó có thể rơi thẳng đứng nên cái này á, kể cả các bạn dùng VSA hay là sử dụng bất cứ hệ thống nào thì nếu đã có chiến tranh dịch bệnh sóng thần hoặc những cái điều gì nó diễn ra đặc biệt là trong một trông kênh đi xuống này thì nó tạo ra một cái quá trình hoảng loạn và nếu những bạn nào đã nghiên cứu một cái tác phẩm của gì ạ à, Soros đó là mô thức phản hồi mô thức phản hồi là một cái mô thức cực kỳ quan trọng để cho chúng ta biết rằng là thị trường nó diễn ra như nào chẳng hạn khi mà thị trường nó lao dốc lao dốc như này giảm như này thì phần lớn các gì ạ à, công ty chứng khoán bị full margin nha phần lớn các công ty chứng khoán bị full margin tức là họ bị gì ạ à? kẹt tất cả nhiều người bị kẹt cái tỷ lệ margin rất lớn và họ sẵn sàng bán ra bất cứ giá nào bán qua bất cứ thời điểm nào bán ra thậm chí là bán ra mọi cách mọi nơi khi mà full margin bán ra liên tục như vậy thì nó làm cho áp lực của chúng ta bán ra rất mạnh và buổi chiều hôm qua Dũng con chia sẻ với quý vị các bạn đó là sáng nay thường thì nó sẽ giảm rất mạnh sau đó nó kéo lên và sau khi kéo lên khoảng độ 10 rưỡi nó lại test lại một lần nữa các bạn có nhớ không ạ từ những kịch bản này buổi chiều qua Dũng đã chia sẻ rồi buổi chiều này Dũng đã nói rồi thì khi nó test lại lần nữa và có thể nó xác nhận đi lên vào buổi chiều này tuy nhiên thì ờ, cái việc xác nhận đi chia buổi chiều nó chỉ là điều kiện cần thôi ạ đó là điều kiện cần thôi điều kiện đủ là sau khi nó xác nhận đi lên này thì nó cần có thời gian để test lại thời gian test lại nó tức là chúng ta cần này giả sử như nó đi lên như này sau đó thời gian test lại Dũng sẽ nói cho các kịch bản của bạn test lại như này thế chứ thời gian test lại này thì nó có thể quan sát ở đây chúng ta cái khối lượng nó đang ở đây nó có đủ gì à? nó đủ độ bền bền vững không tức cái khối lượng ở đây nó có ở đang ổn định không nếu nó có sự ổn định thì cái xu hướng này có thể nó sẽ kết thúc và nó sẽ lại bước vào một chu kỳ tăng và cái điều này nó có thể xảy ra bất cứ với thời điểm tới đây nó như nào nhưng chúng ta không thể biết trước được chúng ta không thể nào dự đoán trước là nó sẽ như này và chúng ta cần phải có thời gian để kiểm chứng cái điều đó đây là cái cách thức mà tất cả những thiên tài tất cả những người mà dũng là giỏi nhất trên thế giới đầu tư cá nhân giỏi nhất thế giới họ làm nhưng cái việc ở đây các bạn phải nhớ cho dũng một số các điều như này thứ nhất là trong quá trình hồi như này chúng ta phải có những cổ phiếu dẫn đầu có những ngành dẫn đầu nó test có những cái ngành dẫn đầu nó chưa kết thúc chu kỳ nó mới tạo ra một xu mới còn những cái cổ phiếu dẫn đầu nó kết thúc chu kỳ rồi thì thực tế có thể nó sẽ không xảy ra dạng này nên vấn đề ở đây là chúng ta thấy là phần lớn nhiều cổ phiếu đã gì ạ dẫn đầu nó chạy nước rút nó đã kết thúc chu kỳ và cái giai đoạn này giai đoạn 4 cho một chu kỳ nên nhiều khả năng nhiều khả năng cổ phiếu nó có thể giảm rất là sâu trước khi nó tạo ra chu kỳ mới chu kỳ mới là một chu kỳ quan trọng bởi vì trong đầu tư chứng khoán thì yếu tố chu kỳ là yếu tố quan trọng nhất chứ không phải là yếu tố về cổ phiếu nhiều cổ phiếu khi mà nó rơi thẳng đứng như này khi nó hồi phục các bạn biết rằng phía trên này này nó là một cái vùng cản rất là lớn để nó vượt qua 100 thành nó vượt qua cái con số uh, cản như thế này tại vì tất cả những nhà đầu tư bị thua lỗ bị có nguồn cung treo lơ lửng rất là lớn đây nên khi mà cổ phiếu bị gãy hoặc là đi lên thì thực sự nó là gì ạ rất là khó để vượt qua Dũng đã có một kịch bản ở đây rồi nhưng nó không vượt qua nó không có khi nó xảy ra ở đây thì lúc chúng ta mua còn nó không có xảy ra tại sao chúng ta lại cứ mua giá giá rẻ cổ phiếu nó không có rẻ đắt các bạn nhớ này tất cả những kịch bản ở đây khi nó hồi nó cần phải có quá thời gian tích lũy hàng tuần thậm chí là hàng nhiều tuần trước khi nó bước vào chu kỳ lớn thế thì nếu trong trường hợp nó có hồi chăng nữa thì các bạn biết rằng nó cần phải nhiều thời gian hơn thế thì những cái đợt hồi phục này nó cũng giống như đợt hồi phục này có thể nó tiếp tục giảm nữa nên chúng ta không thể là biết được đúng không chúng ta không thể nghĩ biết được ngày mai nó như nào đúng không không thể biết ngày mai như nào và chúng ta phải đợi trong quá trình test lại à, một số các bạn có hỏi là cổ phiếu như là SHB chẳng thế hỏi ngày mai nó như nào thực ra Dũng cũng chả biết ngày mai như nào bởi vì yếu tố thị trường chung cái thị trường chung là một trong phần quan trọng nhất các bạn nhá thị trường chung là cái phần quan trọng nhất cho cái chiến lược đầu tư lúc này chứ không phải là cổ phiếu các bạn hỏi cổ phiếu thực ra là thực sự rất khó để biết được một cổ phiếu nào đi ngược thị chung trừ khi chúng ta cần phải có một cái số kỹ năng và có thời gian nhất định nên nếu mà hỏi một cái cổ phiếu nó tốt hay là khuyến nghị các bạn có bán ra hay mua vào lúc này thực sự nó sẽ là thảm họa với bất cứ ai dù là có hệ thống nào dù một ai đó chúng ta có thể là một số anh chị em đang làm môi giới ở đây uh, dễ sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta khuyến nghị khách hàng mua ở trong mấy vùng này Dũng thấy rằng là thực sự nó sẽ có sự rủi ro nhất định Dũng không muốn nói là là nó nó nó nó rất rủi ro bởi vì những cái cái thông tin nó để tiếp tục ra nó đang trong một xu hướng giảm chứ không phải tăng trong xuống tăng các bạn nha thị trường nó đang xu hướng giảm xu hướng giảm mà nó có thông tin xấu nó giảm rất mạnh xu hướng tăng thì tin xấu nó bỏ qua xu hướng giảm tin xấu nó lại giảm rất mạnh nên nếu mà nó đang xuống giảm và chúng ta lại tiếp tục bơm tin xấu ra thì nó giảm rất mạnh tin xấu mà nó ra mà cổ phiếu không giảm thì lúc đó thị trường sẽ tăng nha tin xấu ra mà cổ phiếu giảm đối thị trường tăng nên ở đây chúng ta thấy là những cái đợt giảm như này khi mà nếu cổ phiếu có hồi nha, có hồi mà lúc đó chúng ta thấy được vùng 17 nó sẽ rất khó để vượt qua đúng không rất khó để vượt qua dù các cổ phiếu có hồi mạnh dù tất cả mọi thứ nó hồi mạnh thì vấn đề đặt ra là chúng ta mua chúng ta được bao nhiêu cuộc chơi chúng ta là cuộc chơi của hàng năm cuộc chơi chúng ta là cuộc chơi cho quý cuộc chơi chúng ta cuộc chơi theo chu kỳ cuộc chơi không phải là cuộc chơi mới cái ừ, sóng hồi để chúng ta mua chúng ta ăn một vài ly một vài like xong rồi cho là thảm họa những cuộc chơi như vậy chúng ta không thể thành công được trên thị trường đâu ạ một số anh chị em thì thấy bằng một cổ phiếu giá rẻ bắt đáy chúng ta mua một cổ phiếu và chúng ta bảo ta ghét bắt đáy khi mà cổ phiếu nó bước vào một chu kỳ giảm thì chẳng có ta ghét nào cả các bạn ạ chẳng có giá rẻ nào cả tất cả nó là thảm họa hết nên chúng ta cần phải nắm rõ được chu kỳ khái niệm chu kỳ đấy đấy là tư duy ạ thế thì đế cổ phiếu này đang gãy tất cả các đường trung bình động SMA 200 150 đã bị gãy rồi thì hãy yeah, hãy bán ra khi những cái hồi là lúc mà chúng ta bán ra bán ra dần có thể ngày mai ngày kia nó về đây những cái sai lầm lớn nhất mà Dũng thấy rằng là nếu các bạn tham gia ở đây thì tại những thời điểm này tại sao chúng ta cắt lót tại sao chúng ta lại mua cái bảo hiểm nhân thọ chúng ta có mong muốn là mua cái bảo hiểm nhân thọ để chúng ta tử vong hay không ạ chúng ta mong muốn là kiếm cái tài, kiếm tiền từ bảo hiểm nhân thọ không ạ muốn là chúng ta sự chết chóc để kiếm cái bảo hiểm nhân thọ không đúng không ạ mà chúng ta mua để bảo vệ chúng ta việc của chúng ta cắt lót để bảo vệ không mất tiền chúng ta bảo vệ số tiền chúng ta đang có việc cắt lót để chúng ta giữ lại số tiền chúng ta có việc cắt lót để chúng ta gì ạ không bao giờ vi phạm bởi vì hết tiền là hết máu thế nhưng bây giờ chúng ta lỗ đến 17 20 phần trăm rồi 20 phần trăm từ 19 này chúng ta tính là từ 19 này về đến bao nhiêu sâu nhất 13 mất bao nhiêu phần trăm nếu chúng ta về 13 chúng ta để nó hồi đến 19 bao lâu nữa chúng ta mới đạt được chả có cổ phiếu nào ok lúc này cả bởi vì tất cả đây là những nhịp hồi và chẳng có cái một cái xu hướng nào đầu tư theo kiểu bắt đáy như này cả tất cả quá trình bắt đáy có thể giai đoạn này các bạn thành công có thể xác suất 50 50 các bạn thành công nhưng các bạn phải trả giá cho một chu kỳ khác nha bạn sẽ trả giá cho một chu kỳ khác nếu chu kỳ này bạn thành công đi ạ xin chúc mừng bạn nếu chu kỳ này có thể đánh nó hồi đi xin chúc mừng bạn nhưng bạn sẽ phải trả giá cho rất nhiều chu kỳ khác rất nhiều chu kỳ khác bởi vì những quá trình bắt đáy này những quá trình mua ở trong kiểu này thì phần lớn Dũng tin chắc là đến khoảng 90 phần trăm hoặc nhiều hơn số đó sẽ khó thể thành công trên trường rất khó để thành công trường bởi vì đã là chu kỳ đi xuống đã là chu kỳ giảm thì hãy đợi đợi cái sự bùng nổ đợi cái sự xác nhận xu hướng nó giảm này đã có xu hướng đâu đáy sau nếu chúng ta phân tích một cách đơn giản đáy sau mình đáy trước đáy sau này nó vẫn đang thấp hơn đáy trước đỉnh sau nó vẫn đang gì ạ thấp hơn đỉnh trước chu kỳ sau nó đã có cái gì đâu mà chúng ta cứ tham gia vào mua thì cái khái niệm hôm nay là khi mà thị trường nó hồi như này cơ hội để chúng ta bắt đáy hay là cơ hội để chúng ta bán ra theo anh chị em là cơ hội để bắt đáy hay là bán ra chúng ta sẽ nói một câu chuyện <clears throat> có câu chuyện này có thể các bạn đã biết rồi nhưng Dũng vẫn phải nói lại đó là câu chuyện của cổ phiếu SHB đây là một cái câu chuyện đã xảy ra khá lâu rồi nếu các bạn mua ở đây các bạn có thể bị phải bắt phải phải cắt lót ở đây ạ các bạn có thể phải bị cắt lót ở đây ạ. nhưng tuy nhiên thì các bạn có thể mua lại khi điểm này các bạn có thể mua lại trong cái thời điểm này khi mà cổ phiếu xác nhận chu kỳ đây là một cái câu chuyện đã xảy ra với Dũng chúng ta có thể mua ở đây cổ phiếu chúng ta đã lên đến 10 mười mấy phần trăm sau đó chúng ta phải cắt lót chuyện đó chuyện rất bình thường và chúng ta có thể mua lại khi nó bước vào chu kỳ tăng à, cổ phiếu TCM các bạn cũng sẽ thấy những cái kịch bản tương tự như vậy đây là cái cổ phiếu rất nhiều anh chị em cũng đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ cái cổ phiếu này đây một số anh chị em mua ở đây và chúng ta về chúng ta thấy cổ phiếu bị gãy cái đường đặc biệt là gãy đường SMA 50 chúng ta phải cắt lót sau đó chúng ta lại có thể quay trở lại chúng ta mua và đã có rất nhiều anh chị em kiếm được lợi nhuận cổ phiếu này nhưng có rất nhiều anh chị em bán ra không ra mua nữa Những cái quá trình cắt lót là quá trình đương nhiên xảy ra việc mà chúng ta mua cổ phiếu việc bảo hiểm luôn luôn sắm cho mình một cái bảo hiểm để giữ cho cái số tiền chúng ta ở trạng thái cân bằng giữ cho chúng ta sống sót trên thị trường chứ không phải là chúng ta bà bị cuốn vào thị trường cuốn vào thị trường thị trường nó sẽ dìm chết chúng ta chúng ta chơi theo lũ thì lũ sẽ dìm dìm chết chúng ta chúng ta chơi theo sóng được chưa cưỡi trên cơn sóng thì sóng nó sẽ gì ạ à? thuận thì chúng ta sẽ sống còn cưỡi trên một con sóng nghịch chúng ta có thể bị sóng cuốn chìm chúng ta đúng không cuốn chìm chúng ta nên việc mà chúng ta thấy là có thể đây chúng rất tất cả những cái kịch bản này nếu bạn nào theo dõi thì với chương trình hoặc là theo dõi những chương trình của Dũng thì các bạn cần phải nhớ tất cả những kịch bản mà Dũng chia sẻ chứ không phải xem một cách đây chẳng hạn này đây những đợt các bạn nó hồi thì những điểm điểm sau khi hồi nhé các bạn nhá hồi này đây là những cái đợt test những điểm mua sau này nó sẽ rất là ok và là các bạn thấy là những cái đợt giảm như sâu như này thì các bạn nhớ những đợt bùng nổ theo đà những cái đợt bùng nổ theo đà này là những cái mục sau khi nó nó tạo ra quá trình nó phải test lại để kiểm tra lượng cung có được hay không thì nếu những ai đã nghiên cứu về William Nell thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà thị trường Covid nó giảm rất mạnh ở đoạn trước á, những cái đợt này gần như nhà đầu tư bị thua lỗ rất nặng rồi nhưng khi mà Dũng đã chia sẻ ở những cái vùng này xác nhận cái đáy này và lúc mà Dũng chia sẻ thì nhiều người đã nói Dũng là tôi đã bị thua lỗ tôi đã cần chết đến nơi rồi mà ông lại khuyến nghị tham gia vùng này nếu các bạn có nhớ được cái cái cái livestream lúc chia sẻ ở gần này không ạ nếu các bạn nào nhớ thì hãy comment cho Dũng ạ nhớ là lúc mà Dũng chia sẻ cái đợt Covid ở đoạn này này lúc mà thị trường đang là giảm rất mạnh này thì lúc mà Dũng chia sẻ thì nhiều nhiều anh chị em đã bị lỗ và gần như cháy tài khoản rồi và lúc này thì bắt đầu chúng ta đang sợ hãi và chúng ta cảm giác như chúng ta đang bị lừa trong khi đó chúng ta ở trên vùng này chúng ta vẫn nắm giữ đây chúng ta thấy là những cái đợt hồi rất là mạnh sau đó nó tích lũy đi ngang chúng ta lại tiếp tục bị ngủ mê và tiếp tục lại giảm và tiếp tục đi ngang và chúng ta tiếp tục giảm mạnh những cái đợt như thế này nó làm cho chúng ta không gì ạ cảm giác chúng ta lại tiếp tục bị ngủ quên và đến lúc là ép cho chúng ta phải bán hết và đây là chúng ta không dám mua vùng này nữa Đấy, đây là những cái đợt mà các bạn phải xem lại hoặc là sau khi xem lại các bạn thấy là những cái nhịp như này nó lại tiếp tục cho chúng ta và chúng ta lại tiếp tục mắc một cái bẫy ở trên vùng này khi lúc này chúng ta lại tiếp tục xảy ra một cái nhịp covid thứ hai ạ chúng ta nhịp covid thứ hai khi mình nhịp covid thứ hai thì chúng ta lại bị bảng bị giảm và khi mà chúng ta dũng ở vùng này dũng bảo bán ra thoát ra hết ở nhịp này thì lúc này nhiều người bảo dũng là tôi ăn lồi mồm nữa rồi nhưng thực tế là chỉ có quay trở lại khi mà thị trường bước vào một xu hướng quay trở lại khi mà nó bước vào một trend down chứ không phải quay trở lại quá sớm cũng không phải quay trở lại quá muộn mà quay trở lại đúng lúc mà thị trường nó vào chen lớn thế thì nếu thị trường nó đang ở vùng này thì chúng ta đang biết rằng là nó đang là chen giảm nó xuống giảm chúng ta chưa thể biết rằng là khi nào nó chung tăng chưa thể biết là xu hướng nó hồi phục nên cái việc mà chúng ta giảm bớt tỷ trọng hay là có thể là đứng ngoài quan sát trước khi mà chúng ta thấy là thị trường nó ổn định đấy là cái cách mà chúng ta có thể đầu tư một cách an toàn nhất các bạn thấy không đây là cách đầu tư an toàn nhất chứ không phải là chúng ta bị cuốn vào thị trường không phải chúng ta bắt đáy những cổ phiếu này chúng ta không phải chúng ta tham gia những cổ phiếu khi nó giá nó rẻ không phải là chúng ta mua những cổ phiếu mà chúng ta nghĩ rằng là nó đang cho chúng ta món hời tất cả món hời lúc này nó không phải là món hời mà chúng ta cần phải thời gian nữa để nó ổn định thời gian nữa để nó cho chúng ta những cái kết quả thời gian nữa để nó giúp chúng ta có thể ổn định được cái tâm lý bởi vì lúc mà hôm qua thì khi nó giảm thị trường nó ép chúng ta tức là cái big boy nó bán ra một lượng rất lớn để nó khóa lại chúng ta không cho nó bán và hôm nay nó cũng tạo ra một cái quá trình nó mua vào để nó kéo lên rất nhanh nên những người mà cần bán thì hôm qua đã không bán được nhưng hôm nay mà nó hồi thì một số anh chị em lại tiếp tục mua vào và một số anh chị em lại không muốn bán ra nữa và đây là những cái bài toán mà chúng ta bị mắc phải rất là nhiều trong quá trình đầu tư của mình nên ở trong cái chương trình này có lẽ để phân tích để đánh giá để chia sẻ thì có lẽ nó có rất nhiều các khía cạnh khác nhau nhưng tuy nhiên thì cái việc mà những cổ phiếu nào nó đã bước vào chu kỳ giảm đây chu kỳ giảm những cái cổ phiếu mà nó bước chu kỳ giảm thì chúng ta có thể nên tránh xa những cái cổ phiếu khi nó bước chu kỳ giảm này nó giảm những cái đợt này thì cái nhịp rung lắc ở đây nó sẽ rung lắc rất lớn nhưng khi mà chu kỳ giảm này nó diễn ra thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro bởi vì khả năng nó lên rất là lâu khả năng nó nó hồi phục rất là lâu tất cả chu kỳ giảm này nó lại tạo ra những sóng hồi tất cả chu kỳ giảm này nó tạo ra những đợt hồi phục rất là là nhanh và chúng ta lại tiếp tục mắc những đợt bẫy và chúng ta không biết rằng là khi nào nó kết thúc đấy là những gì mà Dũng muốn chia sẻ muốn hướng dẫn các bạn các bạn có thể uh, có những cái À, kế hoạch trong cái chu kỳ tới còn Dũng sẽ tiếp tục tiếp tục chia sẻ với chúng ta những cái phần góc nhỏ tiếp tục chia sẻ cho chúng ta những cái gì ạ những cái diễn biến thị trường cập nhật uh, nhanh nhất cập nhật sớm nhất nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì chúng ta có thể đăng ký kênh sớm để khi mà chúng ta cập nhật xu chúng ta đăng ký thì chúng ta sẽ là những người sớm nhất biết được những thông tin này ok ạ tất cả những cái cổ phiếu xuống ra đúng không những nhịp này có thể nó hồi phục nhưng chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ mua khi nào mua khi nó xuất hiện xu hướng chứ không phải mua khi giá rẻ đúng rồi ạ khi nào xác nhận xu hướng cho nó mới mua đây là xu hướng đây là quá trình rũ bỏ rũ bỏ thì rũ bỏ rất là quan trọng và chúng ta sẽ còn gặp lại cổ phiếu này rất nhiều các bạn nhé và nếu thì Sam cho phép Dũng sẽ hướng dẫn các bạn cách mua cổ phiếu khi gãy chen hồi phục đấy là một cái cách mua tức là khi nó gãy chen khi nào nó hồi phục chúng ta mua đấy có rất nhiều cách mua nhưng tuy nhiên thì mỗi một cái chiến lược mua mỗi một cái kỹ năng mua chúng ta cần phải nắm rõ được quy trình bước một là gì bước hai là gì đến bước cuối cùng là gì để chúng ta đơn giản hóa đơn giản hóa nhất có thể trước khi mà chúng ta có thể tham gia sẽ có những cổ phiếu sau khi rũ bỏ nó nhẹ tàu nó sẽ tăng rất mạnh chúng ta thấy là những cổ phiếu không chỉ lần trước này chúng ta thấy nó rũ bỏ này nó nhẹ tàu sau nó tăng tốc này đúng không tăng tốc rất mạnh có nhiều cổ phiếu tương tự như vậy nên cái việc mà chúng ta biết rằng là cái cổ phiếu nào nó còn vẫn còn chu kỳ tăng biết là cổ phiếu nào nó kết thúc chu kỳ tăng đấy là sự khác nhau giữa việc mà mua cổ phiếu theo chu kỳ hay là kết thúc chu kỳ hay là mua cổ phiếu đang trong xuống đi xuống nên mua rẻ mua đắt không quan trọng và chúng ta biết mua khi nào nó vẫn còn chu kỳ đấy là những cái điều Dũng muốn chia sẻ ngắn gọn để chúng ta có thể nắm rõ được còn với thị trường thì Dũng tin chắc rằng sau đợt này nó sẽ có quá trình test lại test lại có thành công hay không Dũng không thể biết được cũng không ai có thể biết được mà chỉ sau đó chúng ta đo lường được sau đó chúng ta biết được hay không thì chúng ta cần phải thêm thời gian đó là những gì mà các bạn cần phải lưu ý trong đoạn tới và hãy bảo toàn vốn đầu tư thành công là hãy bảo toàn vốn đầu tư bảo toàn vốn bảo toàn vốn và bảo toàn vốn đó là những gì mà chúng ta cần biết bảo toàn vốn sống sót trên thị trường và cơ hội còn rất nhiều của chúng ta xin cảm ơn rất nhiều